dương bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát ma tát trên đài sen bao trong ánh hào quang Đường năng nhân tương hậu quy hoàng đấng đại giác từ bi viên mạng Chư phần trong ba đời là tuệ gia sáng soi Xin thu nhi thân tâm quay về và đánh lên Chi tâm đành lễ Nam Mô Thầm Phương Thường Trụ Chư Phật Đà gia Tôn Vương Kỳ La Tây thiên đông đồ ca thanh tăng phiên Dịch tuyên dương chư đại sĩ Chi tâm đành lễ Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Chư Đạt Mã Gia Tạng vương kỳ la hán núi thú thân văn tây thiên đông đồ ca thanh tăng phiên dịch tuyên dương chư đại sĩ Chi tâm đành lễ Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Chư Tăng Già Gia Chúng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 ở vườn nay à. nay à, bây giờ thế tôn à, gọi nam tỳ khu đến dài thế này có hai thai cưỡng mười tu nên tránh là xây đam ngũ dụng thường đoan đem đến trí tuệ có ta trần chân chến chú ý chân chến định tâm chân chính trên trung đạo này như lai đã chính là con đường à, khởi tư duy này à, có tỷ khưu có buôn sự thận à, người tu phải thấy à, sự thận về khổ nguyên nhân sự thận hơn khổ con đường thoát khổ buôn sự thận ấy màu nhiệm vô cùng gọi tới diệu đế à, này các tỷ khu là hiện tượng khổ sanh và bệnh trên à, buồn giận ghen thương à, lo lắng sợ hãi thân phòng khổ não chia can người thân chung tham lam bám phiêu nam uống là khổ sự thắng thứ hai a nguyên nhân sinh khổ vì tâm mê muội không thấy không biết bản chất cội nguồn sự sống nên bị ngọn lửa hận ghen tư sầu não lo lắng sợ hại thân đốm chai hành hạ sự thân thứ ba châm dư khổ đau nhờ có tuệ gia thấy rõ biết rõ sự và về cuộc đời ờ, sau não tan biến phá sanh hỷ lạc ờ, sự thần thứ tư ờ, con đường chỉ phật như lai đã dạy như nghĩ thần hạnh trong mọi thời gian sự thân hiểu siêng năng thân hạnh sẽ sớm đàn đưa niên bàn giải thoát để tôn thiên giả bài pháp đầu tiên Nam vị tỳ khưu nghe phần giải xong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 trong năng lượng à, bình an trong phút giây này, bây giờ và ở đây. Chúng ta thực tập ngồi chánh niệm, hít thở giống như lúc nãy chúng ta đã hướng nguyện tâm từ, rải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã đến với những người đang khốn khổ. Hơn 6 triệu người đang nhiễm bệnh, hơn 380.000 người đã mất và những người đang phải thiệt hại khổ đau cả về tinh thần và vật chất trong dịch bệnh. Nguyện năng lượng lành hôm nay, huynh đệ chúng ta cùng hướng trọn cái năng lượng này, thực hành tâm từ để hướng nguyện về những người ấy như những người đạo hữu của chúng ta. Chúng ta buông lỏng, thả lỏng toàn thân, hít thở để thực tập chánh niệm và hướng nguyện năng lượng lành trong ít phút. A Di Đà Phật.